lớp thứ nhất chánh kiến học về lớp chánh kiến vậy lớp học chánh kiến như thế nào trước khi muốn học lớp chánh kiến thì chúng ta phải hiểu nghĩa chữ chánh kiến chánh kiến có nghĩa là thấy nghe hay biết một cách ngay thẳng công minh chánh trực rõ ràng cụ thể không chủ quan sự vật như thế nào thì thấy nghe hiểu biết như thế nấy không sống trong tưởng tri trừu tượng mê tín không dựa bên này không dựa bên kia, không lấy trắng làm đen, không lấy đen làm trắng, không lấy xấu làm tốt, không lấy tốt làm xấu, không lấy dở làm hay, không lấy hay làm dở, không lấy trái làm phải, không lấy phải làm trái. Sự nhận xét thấy biết không bị tập quán, thành kiến, dục vọng. Người có chánh kiến luôn luôn biết phân biệt cái nào giả, cái nào thật. Ví dụ như các nhà học giả, họ không phân biệt pháp nào của Phật, pháp nào của Bà La Môn. Vì thế, họ đã bị kinh sách phát triển lừa đảo, tưởng đó là giáo pháp của Đức Phật. Chính chỗ này xác định các nhà học giả và các bậc thầy tổ của chúng ta không có chánh kiến. Vì không có chánh kiến nên con người dễ bị các học thuyết và các tôn giáo khác lừa đảo, để rồi suốt một đời chạy theo ảo ảnh mà chẳng có được những gì. Đức Phật hiểu rất rõ điều này. Sau khi Ngài chứng đạo, trước kia Ngài chưa có chánh kiến nên đã bị các tôn giáo lừa đảo Ngài tu hành gần như muốn chết. Cuối cùng, Ngài tư duy tất cả giáo pháp của ngoại đạo, không đưa con người đến chỗ giải thoát hoàn toàn, mà đưa con người đi vào chỗ chết, chỗ thân không khổ đau mà làm cho khổ đau. Ví dụ như quý vị ngồi tréo chân chiếc già để tu tập thiền tưởng, hai chân đau gần chết mà cố gắng chịu đau. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con đổ ra ướt đầm đìa cả áo, đó là thiếu chánh kiến. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta học về chánh kiến đầu tiên. Vì chánh kiến nên Ngài dạy chúng ta cũng không nên tin ở Ngài, mà hãy tin những pháp môn gì mà người trí khen ngợi và thực hiện áp dụng vào đời sống có kết quả an vui thật sự ngay liền cho mình, cho người, thì hãy tin. Này Cà Là Ma, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dự kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến của mình, chớ có tin vì xuất phát nơi có uy quyền, chớ có tin vì bậc sa môn là đạo sư của mình, vân vân. Nhưng này cà là ma, khi nào tự mình biết rõ như sau, các pháp này bất thiện, các pháp này có tội lỗi, các pháp này bị người có trí hiểu biết chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau. Thời này cả là ma, hãy từ bỏ chúng không nên theo. Như vậy Đức Phật đã dạy chúng ta về chánh kiến, có nghĩa là làm lợi ích thật sự cho mình, cho người. Tóm lại, chánh kiến tức là thấy nghe, hiểu biết mọi sự, mọi việc, và mọi vật bằng pháp thiện. Nếu có ác pháp xen vào thì không còn là chánh kiến nữa. Cho nên chánh kiến toàn là thiện pháp. Người có chánh kiến không làm khổ mình khổ người. Thấy, nghe, hiểu, biết mà không làm khổ mình khổ người, đó là cái thấy nghe của chánh kiến, của thánh nhân, chứ không phải của kẻ phàm phu mà thấy nghe hiểu biết như vậy được. Chúng ta đã hiểu nghĩa chánh kiến rồi, vậy bây giờ chúng ta học chánh kiến như trong kinh Đức Phật đã dạy. Này chư hiền, khi thánh đệ tử tuệ tri được bất thiện và tuệ tri được căn bản bất thiện, này chư hiền, khi thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Nếu một người hiểu rõ lời dạy này thì tâm bất động trước các pháp, chứ đâu cần phải tu tập gì nhiều. Người ta nói chánh tri kiến thì rất nhiều, mà người hiểu và sống trong chánh tri kiến thì chẳng có mấy ai. Tại sao vậy? Tại vì mọi người đã không hiểu chánh tri kiến bằng thức tri mà lại hiểu chánh tri kiến bằng tưởng tri. Cho nên người nào cũng hiểu mà hiểu bằng chữ nghĩa suông để nói giọng ngữ lừa đảo kẻ khác. Vì thế không ích lợi gì cho mình cho người. Câu kinh trên đây dạy có nghĩa là khi thánh đệ tử nghe, thấy, hiểu biết rõ các pháp ác và nguồn gốc của các pháp ác thì đó chính là có tri kiến chân chánh, có tri kiến chánh trực. Nếu người có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực và đã có lòng tin bác chánh đạo tuyệt đối, thì người này sẽ ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp thì sẽ có tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Lúc nào cũng có tâm hồn an lạc, thảnh thơi và vô sự. Người được như vậy là người giải thoát hoàn toàn. Ở trên đây, chúng ta mới bước chân vào lớp thứ nhất mà đã thấy được sự giải thoát thiết thực cụ thể như vậy. Nếu chúng ta học hiểu và áp dụng vào đời sống luôn cả tám lớp, thì thế gian này là niết bàn cực lạc. Như trên đã nói về chánh kiến, để chúng ta hiểu tổng thể của lớp học này, đó là lý thuyết khái lược của giáo trình tu học. Bắt đầu tu học phải theo giáo trình tu học từ thấp đến cao của lớp này, chứ không thể nói suông như trên được, mà phải bắt đầu thực hành. Pháp nào học hiểu phải cần học hiểu, Pháp nào tu tập phải cần tu tập, chứ không được nói chung chung như kiểu kinh sách phát triển. Này chư hiền, thế nào là bất thiện? Thế nào là căn bản bất thiện? Thế nào là thiện? Thế nào là căn bản thiện? Trên đây Đức Phật nêu ra những câu hỏi để rồi giải thích cho chúng ta hiểu thế nào là thiện và bất thiện, thế nào là nguồn gốc thiện và nguồn gốc bất thiện. Nếu quý vị không học thì làm sao quý vị biết được mà đã không biết được thì cái sai vẫn cho là cái đúng, cũng như cái đúng vẫn thấy nó là sai. Và như thế thì làm sao được gọi là chánh kiến? Cầu siêu, cầu an, cúng dông, tiễn linh, cúng sao giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu, quý vị đều cho là đúng. Nếu không đúng sao quý vị lại vào chùa làm những điều mê tín này? Nếu những việc làm này là đúng thì đó là chánh kiến sao? Chánh kiến gì mà việc làm không rõ, mơ hồ, trừu tượng, không cụ thể, không thiết thực. Cũng như người ta gọi Phật tánh là lấy cái ý thức, chẳng niệm thiện niệm ác, để rồi tưởng tượng ra xây dựng thành bản thể chân không, nhưng lại sợ đồng với cái không, nên mới thêm vào cái diệu hữu để người ta đừng hiểu nó là không ngơ, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nhưng dù luận như thế nào, nó cũng chỉ là tưởng tri hí luận, chứ không có vì thế một người chết, ý thức cũng tiêu ma ra các bụi. Bởi vì ngoài thân ngũ uẩn ra, không có cái thức nào khác cả, cho nên thân ngũ uẩn hoại diệt, thì thức nào cũng không còn. Cái thấy biết như vậy, không thể nào gọi là chánh kiến, đó là tà kiến mà ngoại đạo hay lấy bản thể dạng hữu mà luận thuyết như thế này hoặc như thế khác để xây dựng một thế giới thường hằng bất biến. Chánh kiến như vậy không có ích lợi thiết thực chỉ là một hí luận suông. Chúng ta từ môi trường sống sinh ra, mà môi trường sống là vật chất phải có trước như không khí, thời tiết, mưa gió, đất, đá, gò, nõng, núi, sông, rồi rong rêu, cỏ, cây, thảo mộc. Kế đó mới dạng vật xuất hiện, và như vậy mới gọi là môi trường sống. Khi có môi trường sống, thì chỗ đó có cái biết sống, rồi biết đau đớn khổ sở, rồi biết thiện biết ác. Như vậy cái biết có sao vật chất. Ví dụ, vật chất gồm các tế bào kết hợp cấu tạo thành một môi trường sống. Ở đó, chúng chuyên làm một phận sự. Như môi trường tế bào sống ở tai, thì chúng có nhiệm vụ để nghe, ở mắt để thấy, ở miệng để ăn, và nhận biết mùi vị, ở mũi để thở, và biết mùi thơm thúi, ở thân thì cảm xúc nóng lạnh, ở ý thì chỉ có biết. Cho nên khi môi trường của ý hay là ý căn hoại diệt thì cái biết của ý đâu còn, môi trường sống không có thì cái biết cũng không có. Kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ là loại kinh sách tưởng tri xây dựng trên tưởng thức để lừa đảo thiên hạ, chứ tu hành có đi đến đâu chỉ là một trò ảo ảnh huyễn hóa, cái thấy biết đó không thể gọi là chánh kiến được, mà đó là tà kiến. Từ xưa đến nay, các tôn giáo đều sống trong tà kiến này. Trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật dạy, nếu còn một chút xíu thức như đất trong móng tay ta, thì đạo ta không ra đời, vì loài người không giải thoát khổ được. Như vậy cái thấy biết có một bản thể thường hằng bất biến là cái thấy biết của tà kiến. Cái thấy biết không đúng sự thật, cái thấy biết không có thật, chỉ là một ảo tưởng của các nhà giàu tưởng tượng, sống trong tưởng. Đây chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy về chánh kiến. Này chư hiền, sát sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất thiện, tà hạnh trong dục là bất thiện, nói láo là bất thiện, nói lưỡi hai chiều là bất thiện, nói lời phù phiếm là bất thiện, nói lời hung ác là bất thiện, tham dục là bất thiện, sân là bất thiện, tà kiến là bất thiện. Này chư hiền, như vậy gọi là bất thiện và này chưa hiền thế nào là căn bản bất thiện tham là căn bản bất thiện sân là căn bản bất thiện si là căn bản bất thiện trên đây đức phật đã chỉ cho chúng ta thấy có mười pháp ác và ba cội nguồn gốc ác hàng ngày mỗi sự việc xảy ra chúng ta đều quan sát nơi thân thọ tâm và các pháp nếu có mười pháp ác xảy ra trên thân thọ tâm và các pháp thì chúng ta biết được không? Nếu không học thì chúng ta không biết, còn đã học thì chúng ta đều biết, mà biết như vậy có phải là chánh kiến không? Đức Phật đã dạy, thấy biết như vậy là chánh kiến rõ ràng. Thưa quý vị, chánh kiến có khó biết không? Chắc là không phải không quý vị. Nhưng quý vị nên lưu ý, gốc ác pháp đó là tâm tham sân si. Tâm tham sân si có một nghiệp lực rất mạnh, cho nên dù quý vị đã có chánh kiến, nhưng quý vị không dừng lại được gốc tham sân si, thì cái thấy chánh kiến của quý vị sẽ thành tà kiến. Ví dụ, như quý vị biết nói láo là tà kiến, nhưng vì lực tham thúc đẩy, quý vị sẽ phải nói láo, mà không còn cách nào kềm giữ gìn lại được, thành ra phải nói láo. Nhưng khi nói ra rồi, rất là hối hận, mặc dù nói láo đó không hại ai cả. Muốn thấy chánh kiến và hành đúng chánh kiến thì quý vị phải hàng ngày trao dồi pháp hướng tâm để tận trừ nguồn gốc của các ác pháp. Tâm như cục đất phải lìa, tham, sân, si cho thật sạch. Khi tu tập pháp hướng tâm có hiệu quả, thì lúc bấy giờ chánh kiến ở đâu thì tâm ly dục ly ác pháp ở đó, và ở đó có giải thoát liền. Nếu pháp hướng tâm chưa có hiệu quả, thì dù có chánh kiến biết đúng nhưng tâm không ly dục ly ác pháp thì vẫn là tà kiến. Cho nên ai cũng học chánh kiến, biết rất rõ thập ác và thập thiện, nhưng mấy ai sống đúng thập thiện và loại trừ thập ác. Ai nói chánh kiến cũng được, nhưng sống đúng chánh kiến thì không ai làm được. Đây là những người đã có chánh kiến mà còn sống chưa được, huống là những người còn đang sống trong tà kiến như mật tông, thiền tông và tịnh độ tông, vân vân. Chánh kiến có hai giai đoạn tu tập. Một, giai đoạn học tập chánh kiến để loại trừ tà kiến. 2. Giai đoạn tu tập chánh kiến là giai đoạn áp dụng chánh kiến vào đời sống hàng ngày bằng định vô lậu và pháp hướng tâm. Lớp chánh kiến học thì thấy dễ, nhưng tu tập phải đúng pháp, đúng bài bản giáo trình thì mới có hiệu quả. Cho nên chúng tôi nói, chỉ khi nào tâm ly dục ly ác pháp thì mới có chánh kiến. Như trên chúng tôi đã nói, nếu ai biết tu tập pháp hướng tâm để quét sạch nguồn gốc ác pháp tham sân si đang ngủ ngầm trong chúng ta thì phải cố gắng hàng ngày đừng quên nhắc tâm lìa tham sân si hoặc tâm như đất nhờ vậy mới đủ sức lực đoạn trừ tận gốc tham sân si vậy chúng ta hàng ngày phải thường tỉnh thức quan sát thân thọ tâm và pháp để đẩy lui các ác pháp không cho chúng xâm chiếm bốn chỗ này nên đức phật dạy này chư hiền khi nào thánh đệ tử tuệ tri bất thiện như vậy Tuệ tri căn bản bất thiện như vậy, tuệ tri thiện như vậy, tuệ tri căn bản thiện như vậy. Vì ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạng tùy miên, tôi là. Đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Trung Bộ Kinh tập 1 trang 113 Ở đây quý vị có nghe lời Đức Phật dạy không? Quý vị chỉ cần tu tập có chánh tri kiến là đã diệt tận khổ đau trong hiện tại. Nếu quý vị chỉ cần có chánh tri kiến thì ngay đó, quý vị đã đoạn trừ vô minh, khiến minh sanh khởi. Đây là mục đích của Đạo Phật. Tóm lại, trong lớp chánh tri kiến này, nếu quý vị tin sâu lời dạy của Đức Phật, hàng ngày chỉ cần thấy pháp thiện, biết ngay liền pháp thiện, thấy pháp ác, biết ngay liền pháp ác, đó là chánh kiến và khi gặp pháp ác thì cố gắng đẩy lui khỏi tâm tư của mình để cho tâm hồn lúc nào cũng thanh thản, an vui và vô sự. Tóm lại, trong cuộc đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu biết áp dụng chánh tri kiến như trên đã dạy, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một đời sống an vui, hạnh phúc biết bao, không những cho mình mà cho tất cả những người thân thương của mình và xã hội quanh ta. Nhưng các bạn nên nhớ, đó là lớp học căn bản đầu tiên của Phật giáo. Nó không phải khó và không phải dễ. Nếu giới luật không giữ gìn nghiêm túc, thì sự tu học của lớp này các bạn sẽ không thành công.